rời xa ta rồi hồn em nát tan trôi theo áng phù vân mây trôi làn tóc xanh hoa thành bạc phơ hồi ức khi bên người ngây thơ làn khói sương theo tiếng đàn tranh vang trong đêm mưa soi tấu sầu người đau thương lại là người say kẻ không say lại không thương mình anh ba tình thì không vấn phương em chân thành mà lòng vẫn thương ngàn lời Hưng tốc ai mềm anh ngày qua Bước chân ai từ cướp rời xa Giấc mơ nhà vai thắt đau lòng ta Hẹn thề đôi tay ai xót Bình yên nào hai ta tự say đất Ngày chi ly mắt anh tụ cay lắm Hoàn hôn bò vò đơn cô riêng Mình ta nhớ thương bóng mai cho băng thầm Sợ ta duyên hồng cũng đã đứt rồi Gót hồng sen anh cũng đã thay lối Kiếp tình tay em đã dứt rồi Anh chạy vào giữa đời bao mây trời Kẻ bạc tình không bao giờ khóc Kẻ đau lòng đêm ngày khóc hay Thôi đã hết rồi bằng bàn tay anh giữ em lại Thuyền người sang bên đò bình yên để sánh duyên cùng ai